alo à, vâng lần đầu tiên ờ, thì cho phép hoàng đức xin được gửi lời chào và gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người tất cả anh chị em trên mọi miền tổ quốc và hôm nay là ngày 24 tháng 9 năm 2021 đúng không ạ và trước mắt các bạn là kết quả sổ số truyền thống có giải đặc biệt có dạng 5 số 51678 được chưa tâm càng 6 đầu 7 đuôi 8 tổng của nó là tổng 05 đấy và trước khi đến với buổi phân tích cầu kèo cho ngày mai thì uh, Hoàng Đức xin điểm lại những gì ngày hôm qua Hoàng Đức đã bắt cho tất cả mọi người ở trên video được chưa ạ? Lô hai số cặp 3443 thì Hoàng Đức hôm qua có viết hơi sai một chút là 3434 được chưa? Thì hôm nay chúng ta ăn được con 43 được chưa? Sau những ngày à, không thành công ở cặp lô hai số thì hôm nay chúng ta được cầu đã trở lại và chúng ta hãy điểm qua trạm D trạm đặc biệt đấy ngày hôm qua Hoàng Đức bắt tất cả mọi người chạm 7.8 thì hôm nay về con đề 78 luôn đúng không ạ rất tiếc là Hoàng Đức hôm qua đã không bịt con 78 vào đây cho tất cả mọi người đấy và ở trên video thì Hoàng Đức chỉ chia sẻ với tất cả mọi người những con số những cái đều chạm để cho mọi người tham khảo thôi đấy cho nên những ai mà có ý kiến gì hay là có những con số nào hay thì hãy comment ở bên phía dưới đây đấy và Hoàng Đức cũng ờ, không khuyến khích tất cả mọi người chơi lô chơi đề đấy mình phân tích cầu kèo để đưa ra những con số hay cho mọi người lựa chọn những con ờ, số hay cho mọi người lựa chọn vé số đấy chơi trong ngày vui vẻ thôi tất cả mọi người nhé đấy và Hoàng Đức thì cũng không tính phí không mua bán số gì cho nên tất cả mọi người xem video thì ờ, có những ý kiến gì thì hãy bình luận ở dưới bên bên dưới này đấy và hôm nay thì cảm ơn 3.529 người lượt, lượt xem và 297 lượt like đấy được chưa ai có xem video này thì hãy nhớ nhấn like nhấn đăng ký kênh và chia sẻ kênh để ủng hộ Hoàng Đức Hoàng Đức có động lực để làm những cái video hay nhất tốt nhất cho tất cả mọi người đấy để chia sẻ những đường cầu cho tất cả mọi người nhé và hôm nay thì Hoàng Đức sẽ không bỏ Zalo ở trên uh, video nữa bởi vì Hoàng Đức làm không tính phí cho nên tất cả mọi người có ý kiến gì hay là cần những con số nào hay tư vấn những con số nào hay thì uh, Hoàng Đức sẽ uh, trả lời tất cả mọi người ở dưới phần bình luận công khai này đấy vì hoàng đức không thích tất cả mọi người chơi lô đề và không tính phí không thu phí nhé và không làm mất thời gian thì bây giờ chúng ta hãy quay trở lại với bảng kết quả số số đấy, giả đẩy đặc biệt của tuần đấy và hoàng đức sẽ à, kéo to lên cho tất cả mọi người cùng xem này hôm nay chúng ta lại tiếp tục đi vào cái trạm đặc biệt cho ngày mai và hôm nay mình sẽ bắt tiếp tục bắt cái chạm tổng đấy đường cầu chạm tổng ăn dọc xuống cho tất cả mọi người nhé đây hoặc là tất cả mọi người chú ý này ở đây có con 64 này 60 này 55 được chưa 24 29 54 93 30 01 34 78 được chưa thì mọi người chú ý cho Hoàng Đức nha 64 thì chúng ta ăn được chạm 6 được chưa 6 có phải là tổng 16 không đúng chưa thì 55 ở đây chúng ta là tổng 05 thì ở đây chúng ta có không ăn được cái chạm tổng được chưa 24 thì chúng ta ăn được con 2 đấy ăn được cái chạm 2 ở ngày sau 29 9 cũng phải bóng 4 đúng không ạ chúng ta ăn được chạm 9 chạm 4 54 cũng là tổng 49 chúng ta ăn chạm 9 được chưa đấy 93 chúng ta ăn chạm 3 ngày sau 30 thì chúng ta ăn chạm không ngày sau đấy mọi người xem những cái đường cầu tuy nó đơn giản thôi rất là hiệu quả hôm nay chúng ta lại cứ thành công lại tiếp tục thành công với con 78 rồi đấy đấy 34 có phải là tổng 7 không ạ tổng 27 đúng chưa chúng ta ăn được chạm 7 vậy ngày mai chúng ta ở đây có con 78 thì là tổng 05 được chưa thì chúng ta sẽ có chúng ta sẽ có chạm chạm 7 chạm 8 7 chạm 8 và chạm 05 thì ở đây chúng ta có bốn cái chạm được chưa có bốn cái chạm thì ờ, chúng ta sẽ phải lược bỏ bớt đi Đấy, chạm 7 chạm 8 tổng 05 chạm 05 và tổng 05 tất cả mọi người chú ý nhé tổng 05 nếu như mọi người theo ở trên video thì ờ, mấy ngày hôm nay liên tục thì chúng ta ăn được 5-6 ngày thông là ăn chạm rồi đấy đấy vậy thì ờ, tất cả mọi người cần những con số hay hay cái gì đấy thì chúng ta sẽ ờ, bình luận ở bên phía dưới video thì Hoàng Đức sẽ tư vấn cho tất cả mọi người bởi vì Hoàng Đức không tính phí không phí tất cả mọi người mà cũng không khuyến khích tất cả mọi người chơi lô đề cho nên tất cả mọi người hãy comment ở phần dưới video nhé đấy ngày mai chúng ta sẽ có chạm 7 chạm 8 tổng 05 vậy thì chúng ta sẽ chuyển qua đây và chốt số tất cả mọi người bên đây đấy chạm 7 chạm 8 tổng 05 vậy thì chúng ta sẽ xóa cái này đi được chưa ở đây ngày mai chúng ta sẽ có chạm 7 chạm 8 và chạm 05 thì chúng ta sẽ phải lược bỏ dần đi đấy chạm 7 chạm 8 chạm 05 thì ở đây chạm 7 chạm 8 chạm 05 thì à, tất cả mọi người sẽ phải lựa chọn cho tất cả mọi người một cái số hay nhất có số hay nhất để tất cả mọi người chơi nhá ai trùng cầu trùng máu thì chơi còn không thì dừng lại ở mức độ tham khảo thôi và chúng ta chỉ chơi văn nghệ mua vé số thôi nhá không nên chơi lô đề đấy và bộ đề hoàng đức kết cho ngày mai là bộ 01 và bộ 14 được chưa và lô tô hai số cho ngày mai là 7887 đấy vậy thì Hoàng Đức có nói thêm với tất cả mọi người một chút ngày mai mọi người chú ý cho Hoàng Đức cái chạm 8 đấy chạm 8 cho ngày mai nhé đấy và rất mong mọi người xem video thì à, ủng hộ Hoàng Đức bằng cách nhấn like và nhấn đăng ký kênh chia sẻ kênh <coughs> để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển hơn đấy video cuối cùng thì không có gì hơn thì à, xin chúc tất cả mọi người có một buổi tối thật là vui vẻ hạnh phúc bên gia đình và người thân xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người vào ngày mai